nay mình à, giới thiệu cho các bạn à, về cây sả đen tác dụng của cây sả đen đây vườn sả đen này mình bạn nhìn thấy rất nhiều sả đen đây là vườn sả à, đen của nhà mình rất là nhiều để mình trồng à, tác dụng của xà đen là hỗ, hỗ trợ điều trị ung thư ngăn ngừa ung thư ngoài ra là cũng hỗ, hỗ trợ điều trị sơ gan viêm gan B men gan cao đặc biệt là à, giúp là ổn định huyết áp thanh lọc cơ thể nói chung có rất nhiều các cái tác dụng khác nhau các bạn à, có nhu cầu về cây xà đen khô, tươi, cây giống thì liên hệ mình. Mình đang à, gom cây giống rất là nhiều luôn. Giờ có khoảng hơn nghìn cây, cây giống, cây con. Có thể đem trồng được rồi. Đây cây con, cây giống này. Mình đã cho bầu, gom bầu. Cây này được khoảng hơn một tháng đang ờ, xanh tốt rồi có thể đem ra trồng được đặc biệt cây xà đen cũng rất là dễ dễ trồng thích hợp với nhiều loại đất dễ trồng dễ sống Đấy. À, các bạn có nhu cầu về cây xạ đen về giống cây về lá khô lá tươi thì liên hệ mình liên hệ mình mình để lại số điện thoại các bạn liên hệ mình bao nhiêu có mình à, sẽ cung cấp cho các bạn <clears throat> và một điều đặc biệt nữa là các bạn à, dùng xe đen nhà mình các bạn à, yên tâm từ khi mình trồng đến chăm sóc và thu hoạch không dùng các cái chất bảo quản những cái chất kích thích và những cái, cái chất hóa học khác đảm bảo là sạch là tốt mình à, làm video này ở trên à, YouTube các bạn à, vào xem video ừ, có thể like có thể đăng ký kênh của mình và comment bên dưới giúp mình ủng hộ mình để mình làm các video khác hay hơn có ý nghĩa hơn để chia sẻ cho các bạn xem À, xin à, cảm ơn các bạn